và dạ, kính thưa đồng bào tất cả quốc dân Việt 90 triệu hơn 90 triệu nhân dân dân tộc Tổ quốc Việt Nam đại Việt trên thế giới trước tình hình mất nước nay là kêu gọi của toàn dân à, hoàng thượng là kêu gọi của toàn dân à, tổng nối dậy số đảng cộng sản cứu được đất nước vận mạng đất nước cứu được cho dân tộc tổ quốc Việt Nam đem lại à, tất cả à, lãnh thổ lãnh hải của Đại Việt là kêu gọi của toàn dân tổng nối dài thay đổi phần nước sẽ làm lên một cuộc tổng nối dài lời kêu gọi tất cả các dân Việt lòng ái quốc, trung thành với dân tộc tổ quốc, tổng nuôi dạy số đồng đảng Cộng sản. Khẩn cấp ngay từ giờ phút này mới cứu được dân tộc tổ quốc, cứu được một tiền đồ của dân tộc đang bị tổ quốc Cộng sản Việt Cộng, Hồ Chí Minh, người Tàu, dân nhóm bán nước, tiêu diệt của dân tộc tổ quốc. Nếu kỳ này thành công, được thì làm lễ hoàng thượng về à? đầu tháng bắt đầu tháng 6 này xin lời kêu gọi tất cả quốc dân Việt và kính thưa tất cả tổ tiên và kính thưa tất cả hơn 90 triệu dân tộc Tổ quốc Việt Nam lòng yêu nước dân tộc tổ quốc đại việt và tất cả tất cả tôn giáo tất cả các ngành các giới tất cả sinh viên học sinh tất cả công an quân đội có dòng máu việt nam đại việt cùng với đồng bào tổng núi dài số đảng cộng sản phục quốc cứu dân cứu nước là một cuộc cách mạng bắt đầu tháng 6 này và hoàng thượng chuẩn bị thu xếp trở về một cuộc thay đổi vận nước cứu lại dân tộc tổ quốc thành công là do lòng ái quốc của toàn dân đây cũng là một lần kêu gọi tất cả người dân đứng lên thay đổi vận nước và cứu nguy xóa đảng cộng sản xin trân trọng lòng ái quốc và cảm ơn tất cả lòng yêu nước toàn thể quốc dân lời kêu gọi số đảng cộng sản bắt đầu tháng 6 này nhà vợ làm lễ đón hoàng thượng trở về xây dựng lại một tiền đồ dân tộc khẩn cấp cứu nguy tổ quốc trân trọng làm ái quốc thank you